rồi xin chào toàn thể tất cả các anh em hôm nay đã xem cái video của lộc phát tài nha đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái à, bầu cua không tan đó bầu cua không tan nó là như thế nào thì mình sẽ giới thiệu sơ lược nhanh cho anh em hiểu và rõ hơn luôn cho dễ nha đó bầu cua không tan mình đó là có hai cách chơi một á là chấm anh em, đó anh em chỉ cần cầm cái chấm mà đi vào sòng nè đó cái này là chấm màu đen còn nó có những cái loại như màu vàng màu đỏ và màu trắng đó anh em thoải mái nha đó rất là nhỏ nó chỉ bằng cọng tóc thôi đó cái này á, là lọc để sát anh em coi cho rõ ok còn cách thứ hai á, là anh em chỉ cần nói với lọc lọc làm vào hột luôn cũng giống như khách mới điện thoại cho lọc đó lọc làm vào con gà cho người ta nè đó làm ở trong xé ra không tan anh em không tan tích bao anh em thử 500 nước muối nói chung là thử tất cả đều ok đó gọi là không không tan xé ra không tan không có tan tích nha nè rồi ngày xưa anh em mình đi chơi á là anh em mình dùng máy xanh là một nè S304 là hai nè đó là anh em mình dùng vô nón dùng vô nón nha S304 là anh em mình để vào trong tay đó còn máy xanh đó là anh em mình dùng vô nón đó, đó là dành cho những anh em mà ngày xưa chơi là biết rồi đó thì mình sẽ giới thiệu sơ lược lại còn bữa nay á, là mình đã làm vô trong một chiếc điện thoại nha anh em đó một chiếc điện thoại anh em mình chỉ cần bấm thoải mái nói chung là ở trong sòng anh em cứ đứng bấm thoải mái đó ok trên mặt là được đó rồi bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em nè đây mình sẽ lấy thùng và ba hộp cây đầu tiên nha cây đầu tiên mình sẽ bỏ mình sẽ bỏ mình sẽ test cho vui cho anh em cây đầu tiên là mình sẽ bỏ đó cây này á mình à, bỏ đi mình đánh đại một con thôi nha anh em mình đánh đại á, là một con à, gì cho nó vui đi đó mình đánh đại à, một con uh, cua hoặc là một con uh, nai gì đó cũng được không có đó đánh đại nó xui không anh em đen đúng không đen hơi là đen luôn rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em là 6 cây đó, để cho anh em thấy là cái nó như thế nào 6 cây nha anh em trong này là mình chỉ có một hộp thôi nha anh em đó một hộp là người ta đặt là làm con gà bình thường anh em mình chơi thì mình làm ba hộp cái độ cao của nó xác suất lên cao hơn nha anh em đó rồi giờ cây đầu tiên mình sẽ test cho anh em nè rồi cây này á là mình không có thấy nó rung không có thấy nó rung thì mình sẽ tả nha anh em mình sẽ tả về con tôm về con bầu đó mình tả vui đi tôm và bầu diễn được có tôm có bầu ok tiếp theo nha anh em cây thứ hai này rồi cây này máy đã rung là đã có con gà rồi nha anh em đã có con gà đó anh em cứ đánh thoải mái đã có gà một gà hai nai ok cây thứ ba nha anh em rồi cây này á, là máy nó không rung thì mình tả đi mình tả về con bầu con gì cũng được máy nó không rung còn hai cái hồ kia thì mình không biết nha cái máy trong mình là không rung mình mình thích con gà mình nói con gà con bầu đi đó có bầu không có gà đó, anh em thấy không chính xác không quá hiệu quả đúng không rồi cây thứ tư này nha đó. rồi cây này máy nó đã rung là báo cho mình đã có gà thì anh em cứ đánh gà cho mình cứ đánh gà nha đó để cho anh em coi thao quá chuẩn quá đẹp rồi cây đây là cái cây cây đây là cái cây thứ năm này nha anh em cây đây cây thứ năm rồi cái này máy của mình nó vẫn không rung thì mình sẽ tả qua con bầu nhưng mà mình vẫn thích con gà đó mình đánh bầu gà cho nó vui có gà có bầu cái hộp này là không phải hộp đồ của nó nha anh em đó ok chưa rồi cây đây cây cuối cùng nè rồi cái này máy mình nó lại không rung thì mình tả tiếp đi mình tả về con tôm mình vẫn thích gà mình cứ đánh tôm và gà đó tôm và gà gà này không phải là hột đồ đâu nha anh em đó ok chưa anh em rồi bây giờ là mình sẽ nói cho anh em hiểu nè vì sao á mà một hột nó khó nó khó chơi như thế bình thường á mình làm ba hột vô sòng nó rất là dễ chơi đó ba hột ví dụ như cái tỷ lệ này nè anh em ví dụ như mà là mình làm ba hộp con gà nè đó <coughs> ba gà khi á, mà máy mình nó không báo nha anh em khi mà máy mình không báo á, thì mình cái xác suất mình tả với những con khác á, là cái độ ăn của nó là nó từ nằm từ 55 cho tới 59 phần trăm đó là anh em mình ăn còn tại vì hôm nay mình chỉ làm một hộp cho khách thôi khách yêu cầu mình làm có một hộp thôi nha anh em đúng một hộp đó cái chỗ đó là anh em cho lâu năm anh em cũng sẽ hiểu thôi rồi những anh em á, hôm nào hôm hôm nay á, mà đã xem cái video này á, thì cứ trực tiếp liên hệ cho mình theo hai số điện thoại ở trên 0981 521 779 0966 521 779 thì mình chỉ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 đó ngoài ra nhà mình còn bán rất là nhiều loại đồ nha anh em tài xỉu những cái loại mới bây giờ đó đây hoa nghệ anh em đó rồi nói ngắn gọn thôi mùa dịch này anh em ra ngoài đường nhớ cẩn thận nhớ sát khuẩn nhớ cẩn thận cho mình là được giữ gìn sức khỏe để anh em còn gặp nhau giao lưu với nhau rồi xin chào toàn thể tất cả anh em nha